Xin chào anh em Video hôm nay xin giới thiệu với anh em về một cái công nghệ à, siêu phẩm trong các cái dòng à, công nghệ chơi bài lá nó là chiếc điện thoại CK600 Một trong những chiếc à, sản phẩm được làm mương gió trong trường cò bị hiện nay Sản phẩm này thì anh em sử dụng để chơi tất cả các chơi bài lá Và tỷ lệ sắc tới 100% luôn về tốc độ đọc bài về độ rộng của cam và độ xa của cam thì tôi đảm bảo với anh em không con nào trên thị trường vượt qua được con CK200 này bây giờ tôi sẽ cùng anh em đi trải nghiệm cái sản phẩm CK200 này Với sản phẩm này, anh em dùng để chơi các trò chơi lá không bao giờ có từ thua Đấy. ví dụ tôi sẽ cùng anh em chơi liêng khi chơi liêng thì anh em có thể sử dụng chức năng báo cửa hoặc chức năng làm trương thì chức năng đó tôi sẽ làm video sau để hướng dẫn anh em cách dùng để anh em có thể tham khảo áp dụng trong chơi của anh em đây chị chơi riêng nhá số nhà chơi thì thoải mái các cửa không không khống chế thời gian không không khống chế cửa chơi máy báo một anh em cá một lá và chia bài đây là chức năng làm trương lúc nào cũng là lớn nhất TVK này nhà không điểm này nhà mình cũng JK đấy thì mình có quy đô em cho ván này thì một ván thì ta có thể lại tất cả hai nhà cùng liên cùng JVK nguyên chất máy báo 4 thì anh em cá bỏ 4 lá 9 điểm anh em nhá 4 điểm 4 điểm cái này vâng hiện tại tôi chưa cài cái ảnh thì tôi sẽ cài cho anh em để cho anh em rõ hơn máy báo 8 thì cháu bỏ 8 lá riêng 224 đấy. đấy anh em nhìn chưa đọc bài rất nhanh chỉ cần để bài hoặc bài tay là thôi mới đọc luôn cho anh em này đấy. rất nhanh nhá này ba em bỏ ba giá tám điểm Đấy. Em nhìn chưa? Tính ngay Hai. Hai. Nhưng 567 Nhà 9 điểm Nhà 1 điểm Nhà đây 7 điểm Số 0 Số 0 đây là video đeo này tôi làm cho anh em xem chơi liêng còn những video sau tôi sẽ cho em cách chơi sâm chơi phỏ chơi bờ cây anh em đăng ký kênh của tôi thì sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn về cái sản phẩm chọn đánh bài này chúng tôi ấy có cơ sở bên xe mỹ đình và bên xe miền đông và làm việc 24 trên 24 các ngày trong tuần thời gian nào anh em cần anh em à, cần tìm hiểu hoặc là cần hỗ trợ thì mối liên hệ tôi qua số điện thoại 0346 0947 hoặc 0834 666 33 tất cả thời gian và giấc lúc nào cũng được à? hai dạ. hai chín điểm này sáu điểm không điểm và tám điểm đấy được nhưng mà chỗ em đen này Đấy. Bát này anh gửi nhà gửi ngon này luôn, rồi hôm sau anh phải đóng một cái, Em thấy độ chuẩn xác nào? Rất chuẩn xác luôn. Anh em thể lên tận cơ sở chúng tôi để thử hàng, để kiểm tra hàng. Tất cả các hàng tôi đều có tiêm bảo hành và đều bảo hành cho anh em chuẩn chỉ. Xin chào thẻ anh em. Sạc điện tắt công tắc đi, sạc điện đi.